Nếu muội thật sự hận ta như vậy Thì đánh ta từ chỗ này rơi xuống dưới đi Để ta mãi mãi không về được Ông nói Tại sao ông phải giết cha ta Ông ấy đã làm sai cái gì chứ Vậy ta sai sao Chúng ta yêu nhau là sai sao Chúng ta đã có kết tinh của tình yêu Là cha muội là cha muội đã giết nó giết con của chúng ta lúc đó muội thấy cha muội truy sát ta vì quá lo sợ sau khi sinh thì muội luôn hôn mê nhưng cha muội vì muốn chia rẽ chúng ta đã nhẫn tâm quan hài nhi của chúng ta xuống núi ta đau khổ vô cùng ta mới giết ông ấy ta đã giết cha muội Đông phương bất khối Ngươi Ngươi thật bỉ ổi Đông phương bất hối Đã chết rồi Ta là cao hướng thị Ta hận ngươi Không Mùi yêu ta Yêu sâu cỡ nào Thì hận sâu cỡ đó Ta hận Ta hận Ta hận lúc đầu Ta quen biết ngươi Cái này đều là cha muội dạy cho ta Lòng dạ độc ác Đi gặp cha muội đi Ở đó không có hận Cũng không có yêu Hai người đi theo tôi làm gì Ăn cơm mà Ăn cơm gì chứ Châu Dân Quỳnh không có nghĩa khí Quỳnh đến truyền hương trà lầu không ăn cơm thì làm gì Tôi có chuyện quan trọng phải làm Hai người đừng quấy rầy tôi Được rồi Nếu Châu Hiền Đệ đã có chuyện phải làm Chúng ta từ biệt tại đây Không được Châu Dân muốn ăn một mình Muốn bỏ rơi chúng ta Không được không được không được Không phải đâu Lần sau tôi mới mời hai người ăn có được không Cao công tử Lâu quá không gặp Lôi hiền đệ Lôi hiền đệ Châu huynh đệ Trùng hợp vậy Hai người đến ăn cơm mà Theo lẽ là muốn ăn cơm Nhưng hắn bỏ rơi chúng tôi Vậy người này là là Trần Tam Lục, tiểu huynh đệ của tôi, người đọc sách đoán chữ. Hân hạnh, hân hạnh, nếu mọi người đã có duyên như vậy cùng nhau ăn cơm đi. Được đó, cao công tử, vẫn là huynh có nghĩa khí nhất. Đó là vì sở Nguyệt cô nương mời tôi ăn cơm Các người qua đó cũng có thể ủng hộ tôi mà Vậy không hợp với lệ giáo Có gì không tốt chứ Quỳnh biết cái gì Sở Nguyệt là đại mỹ nhân nổi tiếng ở gần xa đó Phải đó Mọi người đều lấy đàn quen bạn Đều là người đọc sách Âm luật ca khúc Chỉ vậy mà thôi Chúng ta đi thôi Lôi Hiền Đệ Châu Hiền Đệ muốn đi kìa Quỳnh là trúc truyền thanh của Châu Dân sao Châu Hiền Đệ Cần gì khách sáo Xin huynh tôn trọng một chút Ta có chỗ nào đắc tội với đệ chứ Tôi chỉ không thích hoàng gia bá cổ với người khác Tôi cũng không thích hoàng gia bá cổ với người khác Đột nhiên tôi nhớ ra Tôi có người cần khám bệnh Đi trước nha Châu Dân, Châu Hiền Đệ, Lôi Hiền Đệ Cứu người là chuyện tạo phúc, không thể chậm trễ Cứ để Châu Hiền Đệ đi làm đi Huynh chỉ biết nói giúp cho hắn Tôi hỏi Huynh, Châu Dân đi rồi Nhưng tôi muốn ở lại ăn cơm, còn Huynh Tôi... Đừng tôi tôi tôi tôi nữa Đi chung đi Đi thôi đi thôi Sao người lại bị thương ta đã thương người Ta đã giết chết hắn rồi Không lẽ là chủ nhân của bán Nguyệt Tiêu Phải Người này lòng dạ độc ác Chiêu nào cũng lấy mạng Nghĩa phụ cũng coi như thoát được một à? kiếp Nghĩa phụ Vết thương của người Vết thương ngoài da Không có gì đáng ngại Cái nguy hiểm hơn là Độc tố của nó Bây giờ ta cần phải dẫn chuyển chân khí Không cho quyết khí di tản Hài nhi dẫn khí phá công Giúp người một phần sức Nói ta biết Phúc soái đến chưa Dựa theo chỉ ý của nghĩa phụ Không có cho nghĩa đệ biết Tốt Bắt đầu đi Dạ Sở Nguyệt cô nương Cao Phúc Xóa đã đợi ở đây nhiều giờ rồi Cao công tử mời khách Tôi không dám không đến Cơ mời khách Thiệp mời Sở Sở Nguyệt à, Phải Chính là tôi mời khách Sở Nguyệt cô nương mời bên này Mời bên này Có khách quý Đều là bạn của tôi Luôn ngưỡng mộ cầm nghệ của sở nguyệt cô nương Nên muốn đến đây gặp cô <laughs> Vậy sao Không phải là tam đường hội thẩm chứ Dĩ nhiên không phải Mời sở nguyệt cô nương thượng tọa Mời À? Phi Nhi Nghĩa phụ Người à? tỉnh rồi ừ. Đỡ chút à? nào chưa Đỡ nhiều rồi ờ, Đúng rồi Căn nhà nhỏ mà con thấy Ngoài người đàn bà họ lãnh đó ra Còn một người nữa Ta đoán quan hệ của họ không tầm thường Nếu không trừ đi ắt có hậu hoạn Phi Nhi Bây giờ con mau đi Giết chết người đó Diệt cỏ tận gốc cho nghĩa phụ Nghĩa phụ Con Sao hả Con không chịu Phi Nhi không dám Vậy thì đi giết ả đi Dạ 为救李郎离家园，谁料黄榜中状元。Mụn nhọt Đi rót ly nước cho ta Phi thiếu à? gia Phúc soái đâu Phúc soái Phúc soái Thiếu gia nhà tôi ra ngoài chơi Tôi cản cũng không cản được Kết quả của ấy còn đã thương tôi nữa Quân sen tay tôi nè Nó đi đâu Cậu ấy đi đâu Tôi cũng không biết Phi thiếu gia cái này không phải tôi nói đâu Sở Nguyệt cô nương mời thiếu gia đi ăn cơm Ăn ở truyền hương lầu Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả Thiếu gia không thể giết người diệt khẩu chứ Phi thiếu gia Thiếu gia à thiếu gia Cậu hại chết tôi rồi Tránh ra Tránh ra Tránh ra Tránh ra Chỗ này phong đường Phong đường Tránh ra Tránh ra Sao không cho chúng tôi qua đó chứ Tránh ra Tránh ra Đường này không đi được Đổi đi đường khác đi Tránh ra đi Đường này không đi được Đại gia Sao phía trước lại phong đường Nghe nói dân trung thanh tướng quân muốn tới truyền hương lầu dự tiệc Thật là quan lớn Oai phong lắm Phi thiếu gia cái này không phải tôi nói đâu Sở Nguyệt cô nương mà thiếu gia đi ăn cơm Ăn ở truyền thương trà lầu Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả Không thể để dân tướng quân nhìn thấy phúc soái ở chung với sở nguyệt Tránh ra Bắt thích khách bắt thích khách bắt thích khách Có thích khách Có thích khách Đứng lại Đứng lại Bảo vệ tướng quân Đứng lại Bảo vệ tướng quân Đứng lại Tướng quân Đứng lại Đứng lại Đứng lại Tướng quân Có tình trạng Về phủ Khởi kiệu Về dân phủ Họ đi rồi Đi thôi đi thôi đi thôi Cha Mẹ Chuyện xấu của cao phúc soái gần trong gan tức Sao cha mẹ không đích thân đi xem thử chứ Hôm nay là ngày duy nhất từ khi tôi đến trấn quan hỷ này một bên là mỹ nhân Một bên là bạn tốt Nào Chúng ta cùng nhau cạn một ly Nào Sở Nguyệt cùng uống à, Xin lỗi Mẹ tôi có dạy Tam lục Không thể uống rượu à, Vậy lôi Rượu có thù với tôi Tôi ngửi cũng không ngửi được à, không sao, tôi uống rượu với sở nguyệt cô nương Hai người lấy trà thay rượu cũng được Vậy thôi, vì cuộc gặp gỡ của hôm nay Cạn một ly, được, cạn Hôm nay đáng tiếc nhất là Châu Hiền Đệ không thể cùng đến chung vui Nếu không buổi tụ họp hôm nay càng thêm có ý nghĩa Tiếc là tôi Vô duyên quen biết với Châu Hiền Đệ này Là tổn thất của tôi Sở Nguyệt cô nương Tuy cô không quen với Châu Dân Nhưng Châu Dân quen biết cô Vị Châu Hiền Đệ ở trong miệng của các người Tên là Châu Dân sao à. Phải Cô nghĩ xem, trấn quan hỷ này, ngoài con nít ba tuổi không quen cô ra, còn có ai không quen thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân Sở Nguyệt chứ? Xem cho công tử nói Sở Nguyệt kìa. Sở Nguyệt cô nương, tôi nói cho cô biết, châu dân đó vì muốn gặp cô còn ở đây. Gặp phải quan binh gây rối, làm hắn sợ muốn chết luôn. Lúc đó còn bỏ mặt tôi và Cao Phúc Soái một mình. Một mình chạy tới hậu đài luôn Chính vì chuyện này tôi còn chửi hắn là không ừ. có đạo nghĩa giang hồ Thì ra chính là vị Châu Hiền Đệ đó Hai người thật là một đám người thú vị đó Nói tới hắn thì tôi thấy giận rồi Nếu là tôi thì dù có liều cả tính mạng cũng phải dẫn theo bạn bè Câu nói này của lôi hiền đệ Tại hạ có thể chứng minh Nhưng lúc đầu tại hạ bị người ta bắt đi Chính nhờ lôi hiền đệ liều chết cứu giúp Chúng tôi mới có giao tình như hôm nay Vị thư sinh ngốc như huynh Còn hại tôi ở trong đại lao cả ngày luôn Có chuyện này à Lôi hiền đệ Nào Phúc soái kính đệ một ly Cảm ơn lôi hiền đệ Sở Nguyệt cũng muốn Nhìn thấy các người thật lòng kết bạn, Tôi thật là cảm động Tiếc là đạn không có ở bên người Nếu không Tôi thật muốn khiến một ca khúc tặng cho các vị Phải Tại hạ nghe nói Cầm kỳ của cô nương rất hay Chỉ tiếc Hôm nay không có phút thưởng thức Quân không biết đâu Mấy ngày trước quan binh đến đây quậy phá Hại sở nguyệt không thể lên đài biểu diễn Thật là đáng tiếc Không biết ba vị có nhã hứng Di giá tới hàng xá Để sở nguyệt hát một bài tặng cho ba vị không Sở Nguyệt Cô nói thật sao Đàn cổ bày ở trong nhà Không có tri âm Để đó cũng uổng phí Trần Thiếu Gia Lôi Thiếu Gia Không biết Hai vị có nể mặt không Đi được mà đi được mà Có đồ chơi sao có thể thiếu phần tôi chứ Xin lỗi Trong nhà có mẹ già đang đợi Tam Lục không thể về trễ Thứ không thể đi cùng Trần Tam Lục Quân xem bây giờ vẫn còn sớm mà Đợi mặt trời xuống núi mới về Phải đó Trần thiếu gia quân không đi Cao thiếu gia cũng không có nhã hứng Phải đó Đúng rồi Mẹ tôi nói ba thiếu một thất đức lắm Ba thiếu một thất đức là ý gì Trần Tam Lục không phải quân thích đọc sách sao Tứ có phải mọi chuyện như ý không theo lẽ ba chúng ta có thể mọi chuyện như ý Bây giờ thiếu huynh hại bốn người chúng tôi không thể như ý Không phải ba thiếu một là thất đức sao nếu lôi hiền đệ đã nói như vậy Tam lục Chỉ có thể theo cùng Tốt, mọi chuyện như ý như ý Nào, cạn ly Mọi chuyện như ý Truyền lệnh xuống Cần phải bắt sống thích khách Ta muốn đích thân thẩm vấn Xem rốt cuộc âm mưu gì Dạ Lão gia Ông nói thích khách có phải có liên quan đến Yên Nhi không Phu nhân đừng chỉ nghĩ về mặt xấu Cũng phải đợi bắt người Mới có được đáp án Yên Nhi Số cuộc con đi đâu rồi Tưởng rượu lưu gia Xảy ra chuyện lớn như vậy Trong tộc cảm thấy rất đau lòng Lưu danh tôi chưa từng làm chuyện xấu gì Ông trời lại trừng phạt tôi như vậy Lão gia Tội nghiệp cho con của chúng ta Tên thủ phỉ đó thật là khốn kiếp à. Tội nghiệp đứa cháu chết quan của tôi Sau này lưu gia ta Không còn người thừa kế nữa rồi à. Phải đó Bây giờ sức khỏe của đại ca yếu như vậy Chúng ta cũng không thể vì sức khỏe của đại ca Mà làm sụp đổ tủ trang này Nếu tủ trang xảy ra chuyện gì Chúng ta phải ăn nói như thế nào đây Tủ trang lưu gia ta Không thể sụp đổ ở đây Phải phải Đại ca nói đúng lắm Sau này có chuyện gì Bọn mụ nhất định sẽ giúp Câu này ta biết không nên nói Hằng trưởng còn chưa nhắm mắt Chúng ta làm trưởng bối Thật là hổ thẹn Hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Nhưng mà nếu tủ trang xảy ra vấn đề Vậy gia tộc của chúng ta Sẽ mất hết mặt mũi Bà xem Vẫn là tộc trưởng suy nghĩ chu đáo <coughs> Sức khỏe của lão gia nhà tôi vẫn được Xin tộc trưởng yên tâm Đại tẩu à Sức khỏe của đại ca cũng như vậy rồi Tẩu đừng bận tâm nữa Tẩu cứ về nhà chăm sóc tốt cho đại ca đi Sau này đại ca không thể xảy ra bất trắc gì nữa à, Mọi người nghe ta một câu Bây giờ kinh doanh của Tử Trang còn ở trên quỹ đạo Lưu danh sắp xếp ổn thỏa Chúng ta không cần quá gấp gáp Chỉ là hàng trưởng qua đời Vậy vấn đề người thừa kế Thật sự nên thương lượng lại Ờ. họ Con tôi hàng trưởng tôi đã rời khỏi Nhưng trưởng tử của đương gia hàng cửu vẫn còn Nó hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm này Đại tẩu Tẩu nói hàng cửu Hàng cửu là ai chứ Lưu danh à số cuộc có chuyện gì Lúc tôi còn trẻ Từng có một đứa con với ánh trúc Tên là Hàng Cửu Năm nay 20 tuổi Tốt quá rồi Lưu Danh mau đi gọi trưởng tôn của Lưu Gia về đây Tộc trưởng quyết định Cho trưởng tử của Lưu Danh Lưu Hàng Cửu tiếp quản tử trang Không được Ở đâu ra một đứa tạp chủng không danh không phận chứ Lưu Đinh nhà tôi Mới là người kế thừa danh chánh ngôn thuận Hỗn láo, xuất khẩu cuồng ngôn Ý kiến của tộc trưởng ngươi dám làm trái sao Nói vậy Là bà đốt đi chư hàm ảnh Lão gia Lúc đó tôi cũng đã cùng đường rồi Chúng ta thành thân 8 năm Tôi cũng không có mang thai Tôi lo Không mai ánh Trúc dẫn theo đứa con vào cửa Thì ông sẽ thôi tôi Cưới bà ấy ngay Bỏ đi, bỏ đi Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi là tôi dứt thời hồ đồ Lão gia Tôi có lỗi với ông Ánh trúc tội nghiệp Một người phụ nữ chưa từng vào cửa Dẫn theo đứa con Làm sao tránh được mắt nhìn của người khác Lấy tiền đâu để nuôi con đây Lão gia không cần lo Tôi sớm đã kêu biểu đệ của tôi là Thành Giúp đỡ họ trên kinh tế rồi Tôi thật là khổ thẹn với mẹ con họ Không có mặt mũi gặp họ Lão gia ông ngồi xuống trước đi Nào, cẩn thận Lão gia, tôi đã viết thơ cho La Thành Kêu đệ ấy mau chóng thuyết phục Trần Ánh Trúc Để hàng cụ đến tủ trang nhận tổ quy tông Thừa kế gia nghiệp của ông đó chỉ là bà một mặt tình nguyện Người làm cha này không có một chút trách nhiệm nào cả Ánh Trúc sẽ không đồng ý cho đứa con về đâu Lão Giang Vậy chúng ta cũng phải thử chứ Không may bà ấy không chịu Tôi sẽ đích thân đi một chuyến Thì dù quỳ xuống cầu xin Khấu đầu cũng được Đứa nhỏ là quyết mạch của Lưu gia. Tôi nhất định kêu nó đến nhận tổ quy tông Nghĩa phụ ăn chút đồ đi Có tình của Phúc soái không Tạm thời không có Nhưng người không cần lo Cố gắng dưỡng thương cho tốt sức khỏe Đúng rồi Kêu con trừ đi người đó Con đã giải quyết chưa ờ. Căn nhà nhỏ đó Chỉ có một cô nương biết hát Xem ra liệu yếu đầu tơ không giống người tập võ Ta nói Phi Nhi Con dạy các con thế nào Chỉ cần có nghi ngờ Thì phải trừ đi Thà là giết là trăm Cũng không thể bỏ sót một người Nhưng nghĩa phụ Dù sao chúng ta Cũng là người từ ngoài đến Cộng thêm Người đang bị thương Tả Phi lo lắng sẽ sinh thêm nhiều chuyện Cho nên Cho nên càng nghe theo lệnh ta Phải diệt cỏ tận gốc Nghĩa phụ Đừng nói nữa Giết chết người đàn bà đó đi Dạ Ta còn có chuyện gấp Cần phải lập tức trở về Nghĩa phụ Người bị thương nặng như vậy không tiện đi xa Hay là để tả Phi thay người trở về không cần Nhiệm vụ của con bây giờ Chính là bảo vệ tốt phúc soái Dạ Phi Di ờ, Đây chính là Trấn Quan Hỷ hả Dạ Đi qua con đường phía trước Thì sẽ ra khỏi Trấn Quan Hỷ Kêu cựu phụ đưa người đến dịch trạm gần đây Đổ khoái mã Con đã sắp xếp xong rồi Tốt à? Phi Nhi à Con phải bảo vệ phúc soái thật tốt ừ. Chuyện ta giao cho con Không được quên đó Dạ Sau Đông Phương bất hối lại xuất hiện ở đây Người này thoái ẩn giang hồ đã lâu xuất hiện ở đây Không phải ngẫu nhiên à, Lão là? Tôi còn chưa có nhiều đồ thiên à? à. Đại tẩu Lão La là vì tam lục thiên gia mà đến Xin cho tôi vào trong hãy nói à, Mời vào Lại Cao Phúc Soái Ta hận ngươi Nếu không phải ngươi Ta cần gì bỏ nhà ra đi Làm cha mẹ ta đau lòng Cha Mẹ Con có lỗi với hai người Nếu không phải bữa tiệc do con thiết kế uổng phí công sức Hai người không thấy được vẻ mặt xấu xa của Cao Phúc Soái Con còn chưa thể về nhà cùng hai người Lão La Song biết thân thế của Tam Lục Chuyện này Nói ra dài dòng Ông là ai Tôi chưa từng nói chuyện này với người thứ hai Ông làm sao biết được Hay Hát xong rồi à Hát xong rồi nào nào, ăn cơm thôi Ăn cơm thôi Sổ quyệt cô nương Ca khúc này chỉ có trên trời có Nhân gian mấy ai được nghe à. Cô hát thật là hay lắm Cao Quỳnh nói phải lắm Tại hạ cũng có chút hiểu biết về đàn cổ Tiếng đàn của sổ nguyệt cô nương không tầm thường Khiến tại hạ rất khâm phục Thì ra Trần Công Tử là người trong nghề Sở Nguyệt thật là muốn siêu qua mắt thợ Thất lễ rồi Cô nương quá khiêm tốn, tiếng đàn thanh nhã, giống như cư sĩ thương sơn đàn tỳ bà vậy. Mạng niệm bôi phục đào, sơ di nhê thường hậu lục huyền. Đại huyền thao thao như cấp cũ, tiểu huyền sơ sơ như tư ngữ. Thao thao sơ sơ sai tạp thiền, đại chu tiểu chu lạc ngọc bàn. Trần Huynh, Hai chúng ta thật là anh hùng có cùng chiến hướng Khiêm nhường, khiêm nhường Trần Công Tử quá khen rồi Sở Nguyệt Hổ thẹn không dám nhận Cao Công Tử còn chê cười tôi nữa à? Phải đó Cao Phúc Xoá Sao Quỳnh có thể à? chửi Sở Nguyệt cô nương là heo chứ Đại trư, tiểu trư, lạc nhất bàn Vậy đi đâu tìm được cái bàn lớn như vậy Tôi... Đại trư tiểu trư lạc nhất bang Thú vị, thật là thú vị <laughs> Hiền đệ à hiền đệ Đệ thật là làm cổ nhân tức chết Tôi nói có gì sai sao Rõ ràng là Cao Phúc xoáy chửi người Sao Huynh lại phê bình tôi chứ Tôi phê bình người khác có sai sao Được rồi được rồi Mọi người đừng cười lô công tử nữa Chúng ta uống rượu đi Không được không được Tôi không thể ngửi được mùi rượu Nào Trần Công Tử Sam Lục nghe lời mẹ dạy không dính một giọt ruộng Nè nè Huynh cũng nhét vào đi Tại hạ cảm ơn không cần Không cần Trần công tử, lô công tử Hai người thật là một cặp đó Một cặp bảo bố sống Một đôi tri âm Sao không vui lòng chứ Thư sinh ngốc không biết tốt xấu Ai cặp với huynh chứ Cao công tử chính là miệng không tha người Nào Hai người lấy trà thay rượu Cạn Quan nghênh mọi người ghé thăm hàng xá Lão gia Cuối cùng ông muốn nghiên cứu lại rượu mới rồi à Ông không hổ là đại đương gia của Lưu gia Rượu cột của chúng tôi à? Rượu mới sản xuất Tôi luôn tên cũng đã đặt sẵn rồi Gọi là Thành tử Thành tử Tên này hay lắm à? Tử trang lưu gia ta Cũng nên phát dương quan đại lâu dài Không biết hàng cửu Chừng nào mới có thể nhận tổ quy tông Tôi đã phái La Thành đi khuyên họ rồi Máu đậm hơn nước Dù sao nó cũng là cốt dục của ông Còn có một gia nghiệp lớn như vậy đang đợi nó Nó nhất định sẽ trở về Xem phu thê họ kìa Đắc ý như vậy Ta nói sau nữa đường lại nhảy ra một trình giảo kim Lưu Hằng cử Tôi khinh Đã mất vị trí của người thừa kế Bí Phương cũng không lấy được Xem ra Chúng ta và tử trang lưu gia Vẫn không có chút quan hệ gì cả Vậy ông nói Phải ăn nói sao với Cao Hướng Thiện đây Ông chủ Cao à Bây giờ ông ấy đã ra ngoài rồi Quản sự sẽ mau chóng báo cáo với ông ấy Theo tôi thấy Cao Hướng Thiện này làm gì không đáng tin chút nào Bà đừng như vậy mà Nếu chúng ta không lấy được tuổi trang thật Thì chúng ta cùng nhau đi gặp Diêm Dương Gia đi Hay cho Lưu Đinh Tôi đi theo ông Chưa từng sống được một ngày tốt Chỉ có chịu tội thôi Bà mau nghĩ cách đi Chỉ biết trách thì có cách gì Lưu Hằng Cửu Lưu Hằng Cử, Ta tuyệt đối không cho tiểu quỷ không danh không phận này Cướp đi vị trí của lão Lưu nhà ta Sao không thấy sư phụ đâu hết vậy Theo lẽ nghĩ Vụ cao công tử đến đây có thể phối hợp lẫn nhau điều tra thật giả Không lẽ kẻ thù của sư phụ tìm đến đây sao Nhưng trong ngoài căn nhà này Không có để lại một chút tin tức cho mình Mình thấy cao công tử này Cũng không giống người có tâm cơ sâu nặng Sư phụ à Số cuộc người kêu đồ nhi phải làm sao đây Kéo búa bao Cắt cắt cắt Kéo búa bao cắt cắt cánh Quân thật là vừa ngoan vừa đẹp trai Ta tên là Cao Phúc Soái mà Không phải chỉ uống rượu sao Ta uống Lần đầu tiên Tam Lục vui như vậy Hình như tất cả phiền não quên đi không ít Trần Tam Lục đi theo lôi cặp đệ tôi Còn nhiều chuyện vui lắm Vậy thì làm phiền hiền đệ à, Đừng ăn nữa chơi tiếp đi Mau lên Còn à, à, chúng ta ai uống nước trước Ai uống nước trước đây Quỳnh lại thua rồi Quỳnh uống đi Lôi cặp đệ à Có phải đệ chơi gian không Sao lần nào cũng thua hết vậy Cao huynh à Lần này tôi phải làm chứng cho lôi hiền đệ Quyết không gian dối Có nghe không hả Cao phúc soái Lôi cặp đệ tôi đi ngay đứng thẳng Hiền đệ là đi ngay ngồi thẳng Hai người một ngay một thẳng Chỉ uống rượu thôi mà Tôi uống Đừng nói nhảm nữa Uống rượu Quỳnh không được lôi thôi Uống hết rồi uống hết rồi Uống đi Cao công tử à Tôi rót giùm cho Quỳnh nào Thua thì phải uống à, Uống đi Không được không được Cao huynh không thể uống nữa Uống nữa sẽ say đó Say cũng phải uống Uống đi Hay để tôi uống giùm cao công tử cho Không được chơi ăn gian Uống đi Tôi và cao công tử là một cặp tri âm Tôi uống cũng như huynh ấy uống thôi Sở Nguyệt tiểu thơ Cô nói cô và tôi là một cặp tri âm Người mộ xuân phong ba thước tuyết Ai hỏi sông thu Nửa tháng hàng Nhà nhỏ trong rừng Khe suối thiền âm Đàn cầm ca hát Tri âm khó tìm Hai người uống rượu Cũng có thể làm thơ sao Hay cho một câu Một cặp tri âm Tại hạ thật lòng hâm mộ Có gì đáng hâm mộ chứ Chúng ta cũng là một cặp quạt bảo mà Thất lễ thất lễ Hiền đệ à Hoạt bảo là câu nói đùa Tri âm mới là người có thể hiểu được trong lòng mình Trần Tam Lục Nếu huynh không nói chuyện Không ai nói huynh câm đâu Không ngờ lôi cặp đệ tôi nói chuyện Cũng có lúc các người không hiểu <laughs> Rượu đến rồi Nào Tôi rót cho mọi người Thời gian không còn sớm nữa Tại hạ muốn cáo từ trước Huynh đi tôi cũng đi Không được không được Nếu hai người đi hết bữa tiệc hôm nay Không phải giải tán sao Phải đó Trần công tử Hôm nay khó lắm mới mời được huynh Sở Nguyệt còn rất nhiều học vấn ở trên ca từ âm luật Muốn thỉnh giáo huynh Huynh xem có thể ở lại thêm một lát không Cái này Đừng cái này cái nọ nữa Hôm nay hai người không uống rượu Tôi cũng không tính toán với hai người Nếu hai người đi trước Thì chúng ta đừng làm bạn nữa Nếu Cao Huynh đã nói vậy Tam lục Ở lại thì được rồi Được rồi được rồi Ở lại thì tốt Ăn cơm uống rượu <laughs> Trần công tử Huynh bụng đầy thi thơ Huynh xem Tôi có một quyển cổ cầm phổ Muốn nghe Huynh giải thích Tam lục sớm đã nghe nói cầm phổ này Bây giờ hân hạnh được thấy Thật là nhãn phúc không cạn Sách gì mà hiếm thấy vậy Thiên thư à Là đồ gì vậy Lô công tử không cần thấy lạ đây đều là cầm phổ do cổ nhân để lại Nếu không phải người học âm nhạc Không hiểu cũng là lẽ dĩ nhiên Cao sơn lưu thủy Quảng lăng tán Bình sa lạc nhạn Mai qua tam nông Thập diện mai phục Tịch dương tiêu cổ Ngư tiểu vấn đáp Hồ trúc thập bát phái Hán cung thu nguyện Dương xuân bạch tuyết mười ca khúc cổ điển đều nằm ở đây Trần công tử Xem ra huynh không chỉ là người trong ngành Còn rất có mắt nhìn Cuối cùng Sở Nguyệt cũng tìm được lão sư rồi Trần Tâm Lục Đây là ý gì Hiền đệ Có thể im lặng một chút Lắng nghe âm thanh của tâm linh không Tâm cũng có thể nói chuyện à Chỉ cần nghe thì được rồi Đừng phá hỏng tiếng đàn của sở nguyệt cô nương đâu vậy Ma Ma Có ma Đoạn này hay lắm Mỹ nữ như vậy Quân tử hảo cầu Hay cho Trần Tam Lục Tôi không ở chung với huynh nữa đâu Tôi đi đây Không đợi huynh nữa Huynh cứ heo lớn heo nhỏ với sở người của huynh đi theo lẽ muốn cha mẹ nhìn thấy cuộc vặn xấu xa của cao phúc soái, chi kết quả không đạt thành mục đích, ngược lại tạo cơ hội cho cao phúc soái tiếp cận sở nguyên. 我从第一眼间就被你吸引。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？妹妹的无半点差别。素玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。云烟和娘一样的背影。 基弟，基弟，基弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基 <laughs> 弟，基弟，父山，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？玉烟，对不起，你给我挺住！ 有些人，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师父。主任，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你。 <laughs> 我也要你只喜欢我。